Chúc sâu sinh nhật vui vẻ Bạn ơi Chúc sâu hay ăn trong đến sinh nhật vui vẻ Chúc sâu sinh nhật vui vẻ Chúc sâu sinh nhật học giỏi Happy birthday. Mẹ ơi, nó bắn đi Ăn túi Bye bye Đấy, cho quả bóng Ăn, được Cho, cho Anh em, con còn kém Ăn này mẹ Ăn thử thế nào Chocolate à? Được đồ mặn chưa đi Em của con đây dạ. Này, cứ kẹp tóc vào Thì có ăn bánh luôn không? Kẹp tóc đâu ra đấy Thì có ăn bánh luôn không? kẹp kẹp mẹ, kẹp tóc đâu ra mẹ Này, tí ở đây Tôi Đang về nhá Chúc cho sinh nhận vui vẻ Sao ơi Happy birthday sao Sinh nhật vui vẻ Chúc mừng sâu sinh nhật vui vẻ Happy birthday Minh Ngọc Sâu Chúc Sâu sinh nhật vui vẻ